Xin chào các bạn, các bạn thân mến nhé Ngày hôm nay thì à, Sơn đang có mặt ở một cái à, hội trường sân khấu rất là rộng Mà ở nơi đây thì à, bà con người đồng bào dân tộc Tài đang tập trung ở đây rất là đông Để tham gia những chương trình văn nghệ, giao lưu văn nghệ của huyện Bảo Yên cũng như là các xã trong huyện đấy các bạn Thì toàn bộ những người ở trong trong sự hội trường này thì là toàn bộ là người Tài thôi Hôm nay thì họ mặc những cái bộ trang phục người Tài rất là tuyệt vời, rất là đẹp và mọi người tham gia những cái tiết mục văn nghệ của từng xã từng bản để ờ, kiểu như là giao lưu gặp mặt ấy thì một cái chương trình nó rất là ý nghĩa rất là hay và ngày hôm nay thì Sơn sẽ ghi lại những cái hình ảnh ờ, đẹp nhất ở nơi đây để truyền tải lên kênh cho mọi người xem nhé

4 năm mình rất là vinh dự mình là người à, rể của người thầy nên là mình cảm thấy hôm nay đi mình rất là tự hào và rất mình là, là người kinh rất là vui rất là cảm ơn mọi người các bạn thấy là trang phục người thầy của mình thế nào ạ mình thì à, rất đẹp một chàng vỗ tay thật to nhá Lương Lai năm nay là tròn 65 tuổi rồi nhưng mà Lương Lai vẫn là vui để à, tặng các chị em một bài hát chảy hồi Cao Bằng à. Phổ thông ạ. À. mi cơ lỡ tay thằng đó hơ đắng lang phát cần cần neo lâu cái chữ ba tê mưa bắn bay quay cuồng hô cháu cần neo theo theo di chúng không cần

này rất là trọng đại của huyện Bảo Yên cũng như là xã Nghĩa Đô các bạn ạ. Như các bạn quan sát thấy tất cả trong hội trường này thì toàn bộ là các ờ, cô, các chị em ờ, người dân tộc Tài. Và ngày hôm nay mọi người đang tham gia một chương trình giao lưu gặp mặt các thành viên ờ, người tài ở trong ờ, huyện Bảo Yên nói chung và trong các xã trong huyện nói riêng các bạn nhé. Đó, như các bạn quan sát thấy thì toàn bộ là trang phục người tài Hôm nay thì mọi người ờ, tập trung ở đây rất là đông để tham gia các chương trình giao lưu văn nghệ. À, phía đằng sau này thì là kiểu như là các khán giả nhưng mà toàn bà con người tài thôi đang ờ, đi ờ, tham gia xem những ờ, tiết mục văn nghệ của các cô các chị em biểu diễn khu vực bàn thư ký ban tổ chức thì cũng có mấy vâng, chú mấy cả anh mấy các chị toàn những là người rất là đẹp khi mà khoác lên mình một cái trang phục của người Tài trông rất là tuyệt vời các bạn ạ Bắt gặp một chị gái rất là xinh các bạn ạ Bây giờ thì uh, Sơn sẽ làm quen với chị ấy một tí nhá Chị gái cho em hỏi chị tên là gì vậy ạ? À? Em tên là Thảo Chị Thảo à? chị Thảo là năm nay bao tuổi rồi? Em 30 rồi Vâng, em hỏi một câu hơi riêng tư tí Chị Thảo ăn gì mà sao chị Thảo xinh thế? <laughs> em uống nước nghĩa đô, <laughs> ăn cơm nghĩa đô À, <laughs> uống nước nghĩa đô và ăn uh, cơm của nghĩa đô thôi đúng không? Đấy. Anh cứ về nghĩa đô, anh thời gian anh sẽ xinh được nghe à, đấy là chứng tỏ là sống ở quê hương nghĩa đô là rất là tuyệt vời à, nói chung là khí hậu nó tốt lành anh đúng rồi thứ nhất là mới quan trọng nữa là mình cứ sống một cách nó hồn nhiên lên thì nó sẽ tươi trẻ lâu đúng không đấy, nhưng mà chị thảo có chồng chưa em chưa đăng ký. ôi <laughs> các bạn ơi chị thảo rất là xinh mà chưa có chồng này hay là chị cho em đăng ký một suất làm người yêu được không? tí nữa em đưa số, à không, anh cho em xin số luôn <laughs> à, Hay quá à, Vâng, tôi ờ, nói vậy cho vui À, cho em hỏi chị Thảo một chút là hôm nay là chị Thảo cũng ờ, đang mặc ờ, một cái bộ trang phục của người Tày không? Và hôm nay là chị đến tham dự chương trình này thì mình có biểu diễn một uh, uh, làn điệu gì đó không? Ví dụ như là múa hay là hát gì đó không ạ? À, em thì không tham à, em thì không tham gia văn nghệ, em chỉ tham gia hội của mọi người thôi. <laughs> à có nghĩa là chỉ đi tham gia cùng mọi người và vâng. mình đến đây để cổ động cho mọi người thôi. Vâng. Vâng. Nói chung là một cái không khí mà mọi người trong các xã các uh, huyện mà giao lưu gặp mặt như thế này thì một chương trình nó cũng rất là vui ý nghĩa nhỉ? Vâng. À, một năm tự một lần. Mỗi một năm. Vâng. Nhưng mà lần này thì là 4 năm rồi đúng không? 4 năm nhưng mà ý là một năm thì tổ chức ở huyện này, một năm huyện khác. À, có nghĩa là mỗi năm sẽ tổ chức ở một huyện. Và năm nay thì đã tổ chức ở huyện Bảo Yên và thực tế thì là ở xã Nghĩa Đô mình. Bởi vì Nghĩa Đô mình đang phát triển về... À, này thì ví dụ như, ờ, như biết là cái loại à, à, tổ chức cái đi kỷ niệm ấy, thì tổ chức chung thì một năm thì một lần là cả của tỉnh còn ở huyện thì tùy theo các huyện đã sắp xếp sao à vâng à. vừa rồi thì vừa rồi à, tháng tháng trước ấy, thì tổ chức ở tảng lỏng à tháng tháng trước là tổ chức là tảng lỏng rồi đúng không còn à, tháng này thì tổ chức về à, Bảo Yên, Bảo Yên kỷ niệm thành tập. Ông ở ngoài Bảo Yên thì à, đợt vừa rồi thì cũng có rồi mà. Cũng có những chương trình tiết mục văn nghệ của người đồng bào Tài mình ở Bảo Yên rồi hay sao ấy. Đây là và vâng, tối thứ bảy trong ờ, tất cả các tuần đúng không? Vâng. Chợ đêm. Và, và các nơi khác đến giao lưu ờ, thì tổ chức vào tuần là đấy là tùy vào xã mình sắp xếp. À dạ vâng. <laughs> vâng vậy thôi chắc là em cũng ờ, xin thay mặt cho khán giả cũng như là chính bản thân em cũng cảm ơn chị Thảo rất là nhiều vì chị Thảo có một uh, <laughs> phải nói là một nước da mịn màng và một khuôn mặt rồi một mái tóc đó gì đó rất là xinh mà thật sự em rất là mến em nghĩ là tí nữa là à, mọi người giao lưu văn nghệ xong ăn cơm xong còn văn nghệ còn sôi nổi hơn bây giờ nữa đấy anh à chương trình nó vẫn còn dài đúng không chị vâng, bởi vì chiều à, theo chương trình là tí nữa ăn cơm các thứ xong rồi còn văn nghệ xong rồi múa xà các kiểu nữa đến là dự kiến là đến tận 3 giờ mà em mới kết thúc mà 3 giờ chiều nay à? Vâng. Ồ. Thế thì sạp, nói chung em thấy sôi nổi hơn là dạ vâng thế thì em à, cũng sẽ cố gắng ở đây để ghi lại tất cả các tiết mục chương trình của à, bà con ở đây rồi vâng. dạ, em cảm ơn chị Thảo nhé vâng. sau đây là tôi xin phép được kêu gọi ủng hộ tại chỗ à, Pome Pinot có nhiều có ít 5 10 nghìn hay 30 nghìn tùy tâm mỗi người chúng ta có, một chút em lên em ủng hộ luôn hai cháu có tiền là mua sách vở quần áo để tiếp tục các cháu à, học hành tuần tới và hai nữa là, là là để giúp được cho ông bà đỡ đi phần nào khó khăn khi mà ông bà phải đánh bác khi à, rất là nặng nuôi hai cháu thay bố mẹ bố mẹ cháu mất rồi Đấy, sau đây là xin mời tất cả kho me phi nọ các vị khách quý chúng ta ai có lòng hảo tâm xin mời chúng ta lên sân khấu và chúng ta trực tiếp à, trao những phần quà mình nhỏ à, bé sẽ đại diện à, nó rất là cho như ảnh phú gia và trong kênh sơn huy rất là và anh quang bảo đây nữa thì à, sẽ là ủng hộ cho các bạn nhỏ một cô đấy các bạn nhé ớt một chút một cốc nước và một bữa ăn sáng chúng ta sẽ ủng hộ hai cháu ngay tại chỗ này ngay tại ờ, địa điểm này và là có một chút tấm lòng đấy các bạn ạ nên uh, ủng hộ cho cháu nhỏ mồ côi cha mẹ thì uh, nói chung là sơn nghĩ là mọi người ở đây thì cũng rất là nhiều những nhà hảo tâm có thể là ủng hộ giúp đỡ cho uh, hai cháu vâng. nhỏ kính thưa quý vị mỗi người uh, con và uh, một người uh, sinh ra và lớn lên ai cũng được uh, mong muốn được uh, được uh, sự che chở của mẹ cha nhưng đối với hai cháu này thực sự là rất là buồn mọi người hai cháu này từ bé đã không được à, à, các bạn quan sát thấy thì của à, rất cha. là đông mọi người cũng gọi là dạ. có được uh, một chút bố mẹ của cháu từ bé nhỏ sinh ra hai cháu đã ủng hộ cho vì hoàn cảnh gia đình đã phải bỏ đi đã phải để xa nhà đi làm ăn và đến cách đây 2 năm bố mẹ cháu cũng trở về nhà và khi trở về nhà đoàn tụ với uh, hai cháu thì cũng không lâu rất là đông chỉ được người à, à, ở với hai à, cháu được một trong một, hai tháng thì cả bố cả bố và mẹ cháu đã đã đã rời xa hai cháu mãi mãi nên là kính mong tất cả con em bị nạn tất cả các anh em mai đến đây có ấy là lòng thương thì hãy ủng hộ cho cháu năm mười nghìn coi như là mua sách mua bút mua uh, vẫn uh, áo để đến trường vâng thay mặt cho hai cháu nên cảm ơn tất cả mọi người các uh, à, người dân Việt Nam chúng ta thì à, sống rất là giàu tình cảm giàu tình yêu thương cảm ơn à, tất cả những tất à, cả... tình cảm của quý vị đang có mặt à, trong buổi uh, kỷ niệm 4 năm ngày thành lập của người Tài Bảo Yên ngày hôm nay tại Nghĩa Đô và trên sân khấu là sự diện của hai cháu nhỏ rất là đáng thương và theo những quan sát của ban tổ chức thì các cô chú anh chị chúng ta vẫn liên tục liên tục di chuyển về phía uh, phòng uh, ủng hộ để gửi tặng những tình cảm những cái đồng tiền quý báu giá trị tới hai cháu ngày hôm nay. Xin được uh, thay mặt cho ban tổ chức xin được kính chúc sức khỏe toàn thể quý vị và cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều ạ. Rất đông, rất đông mọi người đã ủng hộ và giúp đỡ động viên tinh thần cho hai cháu nhỏ à, đã mồ côi cha mẹ. Kính thưa toàn thể quý vị, rất là xúc động với những uh, rồi rồi để để để hôm nào đó em sẽ vào em quay và em sẽ kêu gọi thêm nhé tuy rằng to tuy rằng nhỏ đang tiến gần về sân khấu ngày hôm nay vẫn còn vẫn còn à, một số những à, anh chị bà con vẫn còn đang lên à, ủng hộ gọi là một chút tấm lòng hảo tâm thôi thế nhưng mà tràn đầy tình cảm tràn đầy tình yêu thương dành cho hai cháu nhỏ gặp hoàn nạn gặp khó khăn và những cơ quan người thân và cộng đồng giúp đỡ cho mọi người trải qua những ờ, giây phút khó khăn. Hai cháu không thể cảm ơn ờ, tới các cô các chú từng người được. Xin được ờ, gửi qua lời ban tổ chức. Xin được cảm ơn những tình cảm quý báu của toàn đây là hai cháu nhỏ các bạn nhé. Các cô các chú các các chị ngày hôm nay à, rất nhiều. Tiện thể và trong video các cháu nói rằng sẽ trong ngoan học giỏi để trưởng thành hơn nữa. À, tiện thể trong video này thì à, Sơn cũng nói luôn là chắc là Sơn cũng sẽ làm một cái video để vào à, trực tiếp nhà của hai cháu nhỏ đó và Sơn sẽ à, ghi lại một số những cái hình ảnh trong cuộc sống thực tế hàng ngày của hai cháu và Sơn sẽ kêu gọi mọi người những nhà hảo tâm ai có những tấm lòng hảo tâm thì sẽ uh, gọi là mất ờ, một chút tình cảm để uh, gửi trao vâng, cho hai cháu nhỏ hai cháu đã mồ côi cha mẹ bây giờ là hai cháu đang ở đang ở hai chị em anh em ở với nhau thôi năm rất là khổ rất là vất vả bảo yên thành công rực rỡ ban tổ chức xin được trân trọng và kính mời Vâng và rất xúc động, rất xúc động vẫn liên tục các cô, các chú, các anh, các chị từ thế giới tầm năm mười hai mươi nghìn và có người hàng trăm nghìn hay ba trăm nghìn để lên tặng cho hai cháu ngày hôm nay vô cùng xúc động vô cùng ý nghĩa đấy gọi là một chút tình cảm nhỏ nhỏ thôi thế nhưng mà thôi hai cháu là cố gắng nhá cố gắng để vượt qua cuộc sống uh, nó được uh, tốt đẹp hơn nhá rồi hôm nào chú sẽ vào nhà chú uh, quay phim và chú kêu gọi thêm cho hai 26 Sơn TV ạ Dạ vâng, dạ vâng. các quý vị khách quý liên tục tiếp tục bước lên giờ phần sân khấu để dành tặng những món quà vô cùng ý nghĩa hai 26 ngày hôm nay đây quý vị nhé à, sau một à, hồi kêu gọi và bà con à, cũng đã lên à, ủng hộ cho hai cháu nhỏ mồ côi cha mẹ thì cũng đã được à, nói chung là cũng được kha khá nhiều rồi thì đây nó cũng là một chút à, lòng thành của tất cả bà con à, của quý vị và vẫn mong được nhận được những à, tình cảm của quý vị ạ đó và bây giờ thì à, anh à, đây sẽ kiểm tra xem tất cả số tiền mà bà con ở trong hội trường ngày hôm nay đã ủng hộ cho hai cháu nhỏ một cô cha mẹ này xem là được số tiền là tổng là được bao nhiêu các bạn nhé. Và vừa rồi thì chúng ta đã thấy hai cháu nhỏ rồi. Tình cảm của bà con người dân Việt Nói chung là người dân Việt chúng ta thì sống vẫn ờ, luôn luôn có rất là nhiều những cái tình cảm để gửi trao cho nhau những cái hộ khó khăn cũng như là các hộ ờ, khuyết tật rồi ờ, mọi thứ. À, đó, à, chỉ trong vòng đâu đó 15 20 phút đồng hồ à, thôi. Thế nhưng mà cái số tiền được bà à, con cũng như tất cả mọi người ủng hộ cho hai cháu cũng à, khá là nhiều đấy các bạn ạ. kêu gọi ủng hộ ngay tại đây. Nhưng mà do là là quan sát không kỹ là hai nữa là là là cái trai, cháu thứ hai là đến muộn. Đấy cho nên là xin mời chị chị chị Lương lên có nick nick là Lương lên ở xã Bảo Hà chị đưa cháu lên trên này ạ. À thì à, chúng tôi cũng muốn là kêu gọi ủng hộ lại bây giờ thì đã kiểm kê phân loại tiền ra tiền uh, to tiền nhỏ là riêng biệt các bạn ạ và theo như mình uh, dự tính thì chắc đây chắc là cũng khoảng uh, chỉ được khoảng tầm uh, khoảng tầm 2 triệu gì đấy thôi nhưng đó là một cái tấm lòng 2 triệu hơn 2 triệu gì đấy các bạn vận thế này thì trong cái vận của vận động ủng hộ hôm nay là của đối tượng là ba ba người có nghĩa là hai cháu trẻ một tôi và một cháu là con của chị Nhung Lên thì sau những số tiền của chúng ta thì nên chúng ta sẽ chia ra ra và con của chị Nhung Lên một phần và hai cháu nhỏ mỗi người một phần để cho nó để cho nó đồng đều và vâng, cho nó công bằng bởi vì là nếu mà chúng ta chia đôi thì nó sẽ không công bằng với lại hai cháu bởi vì hai cháu nhỏ nó là mồ cô cha mẹ nên là thống nhất hôm nay tiền vận động ủng hộ tại cái hội ờ, lễ ra mắt ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chia ba hai đứa trẻ mồ côi và con nhà chị đưa lên nên là tất cả mọi người nhất trí như thế ạ được bao nhiêu anh ba ba ba triệu cho tất ba ba đó ước chừng được khoảng uh, hơn 3 triệu vâng à, kính thưa tất cả các uh, đại biểu kính thưa các uh, à, Pome Pinot và um, sau uh, cuộc uh, vận động thị, uh, à, thiện nguyện thì uh, tôi kiểm tra tất uh, kiểm tiền uh, tổng thu được mọi người ủng hộ cho uh, các cháu thì là tổng là 3 triệu 6 thì với uh, với số tiền này thì chia làm 3 bởi vì nãy là nãy nhớ ra làm có mỗi một đấy thôi rồi có một em nữa đến muộn thì uh, mọi người không biết thì bây giờ lại chia thành ba 3 triệu 6 này chia thành 3 mọi người thì à, đồng ý không ạ? Người đồng ý thì chia thành 3 Vậy là 3 triệu 6 chia thành 3 là còn bao nhiêu nhỉ mọi người nhỉ? 1 triệu 2 à? Vâng, một ờ, thông cảm với tôi bởi vì cái số học của tôi không dành lắm nên là vâng Vậy thì tôi sẽ trao cho à, cho cho à, em gì nhỉ? Em gì 1 triệu 2 nhỉ? Mời cả ba em lên đi anh ạ Mời mời Mời mời cả ba em lên đi Mời cả ba em lên đi ạ cho cho cả ba lên sân khấu đi không thôi chả cần phong bì đâu này cho cho thẳng à, ba người công khai lên sân khấu luôn mời các bạn mời cả ba cháu lên trên sân khấu để à, nhận phần quà đây đây em đổi em đổi cho ờ thế nào hai, hai người kiểm đi mang ra kia kiểm hộ kìa mà hai người kiểm đi cho nó nhanh. Thôi không phải kiểm đâu. Kiểm làm ba Đây. Ra 1 triệu 2 còn là 2 triệu 4 đấy. Đúng rồi, con đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, thế cho nó nhanh. Đưa 1 ờ, triệu 2 cho một bạn thôi, còn đưa hai anh em kia. Chiều mà các con về ngủ trưa mà cũng ngủ mê đề thì gọi điện ngay chú Hân. <laughs> anh ờ, con Bảo hay quá nhỉ Xin cảm ơn tình cảm của các cô chú anh chị cần ờ, Toàn thể mọi người ngày hôm nay Với uh, tình cảm lá lành đùm lá rách và với số tiền ngày hôm nay là tổng chúng ta được 3 triệu 6 và chia đều cho ba em thì chúng ta sẽ được là một triệu hai tuy rằng món tiền không to nhưng mà dù sao thì cũng là những tình cảm rất là quý báu của toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay xin được à, thay mặt cho ba em xin gửi tới toàn thể quý vị những lời cảm ơn sâu sắc ạ và mọi người cho một tràng pháo tay thật lớn nữa không ạ xin cảm ơn rất nhiều Thank you. Tari